Ok hello anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat trên kênh Game Today. Đầu video, như thường lệ tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Hải Anh đã donate ủng hộ tôi với lời nhắn mong kênh anh ngày một phát triển. Rất là cảm ơn anh em Nguyễn Hải Anh. Ừ, thực ra thì anh em cứ yên tâm nhá. Tôi vẫn làm thì tức là kênh vẫn phát triển nhá anh em nhá. Chẳng qua là phát triển nó tốc độ của nó nhanh hay là tốc độ của nó chậm <laughs> thì cái đấy thì <clears throat> còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố anh em ạ Đấy mà một trong những cái yếu tố đó Chính là anh em <laughs> Anh em mà yêu quý tôi thì anh em like nhiều Anh em tương tác nhiều này Rồi anh em uh, chia sẻ uh, Anh em chia sẻ cho cái người bạn thân của anh em Cùng chơi con game auto chết này Cái clip của tôi Đấy chỉ đơn giản là như thế thôi là anh em đã góp một phần vào cái sự phát triển rồi Và tốc độ của nó thì nó đấy nó cũng phụ thuộc vào anh em Anh em tương tác nhiều tốc độ tự nhiên nó đẩy cao lên Nhiều người biết đến Đấy do là được đề xuất lên trên kênh youtube Đấy nên là tất cả nó cũng là phụ thuộc vào anh em thôi nha anh em nhá Đấy còn tôi thì nói chung là tôi chỉ là gọi là đáp lại những cái gì mà anh em ủng hộ anh em yêu quý Đấy tức là tôi thì chỉ cố gắng làm thế nào để càng ngày là càng ra được những cái clip hay ho để cảm ơn lại anh em Đấy thế thôi <laughs> Nhá anh em nhá Rồi và đồng thời tôi uh, xin được cảm ơn các anh em đăng ký hội viên mới ở kênh Mà hôm nay không hiểu tại sao lại có rất nhiều anh em đăng ký hội viên mới không biết là có phải là do là cái ờ, clip mới của tôi là chỉ cho anh em hội viên xem không? <laughs> phải không? Phải không? Phải không? <laughs> phải không nhỉ? Rồi, và tôi xin được cảm ơn anh em Mache Novotny Tên uh, tiếng uh, Cộng hòa Séc Nên là tôi cũng không biết là tôi phát âm có đúng không <laughs> Một anh em là sống ở bên Đức uh, Fan ở bên tận bên Đức Đấy, Theo dõi kênh và ủng hộ kênh Cảm ơn người anh em xa xứ Tôi xin được cảm ơn anh em Đỗ Đức Mạnh anh em vừa donate cho tôi, tôi lại vừa có như là đăng ký hội viên Và xin được cảm ơn anh em Trần Mạnh Anh em Kunilu Anh em Tú Nguyễn Anh em Phạm Dương Anh em Phạm Dương đăng ký hội viên mới ở kênh Không biết là có phải là anh em Phạm Lưu Dương không Nếu mà là Phạm Lưu Dương thì anh em Phạm Lưu Dương cũng donate cho tôi nữa Tức là anh em Phạm Lưu Dương vừa donate rồi vừa uh, đăng ký hội viên ở kênh <clears throat> Rất là cảm ơn anh em Và cuối cùng thì tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến anh em Trần Đức Trung anh em Trần Đức Trung đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh và là cái gói hội viên cao cấp nhất ở trên kênh, đứng đầu hội siêu cấp. Với 600k một tháng ủng hộ tôi, rất là cảm ơn anh em Trần Đức Trung. Trong ngày hôm qua là cái ngày chủ nhật thì hôm qua có khá nhiều anh em thắc mắc là tại sao mà tôi không ra clip ở trong cái ngày chủ nhật. Thì thực ra là nó có clip anh em ạ, nó cũng có clip đấy. Nhưng mà cái clip ngày hôm qua thì Tôi phải thú thật với anh em là cái clip đấy thì tôi um, chỉ dành riêng cho các anh em hội viên ở kênh thôi Các anh em hội viên ở kênh thôi Nó là một cái clip tôi làm về cái event 35 Tuy nhiên là làm theo cái kiểu là hướng dẫn anh em đặt top Đấy mà cái clip đấy thì tôi cũng suy nghĩ rất nhiều là có lên public không Thì cái câu trả lời cuối cùng là không nha anh em nhá chỉ public cho các anh em hội viên thôi Có cái giới hạn của nó Bởi vì nếu mà tôi public lên ấy, cái kênh này Thực ra nếu mà những cái clip kiểu dạng thế thì chắc chắn nó phải khoảng 10.000 view Đấy mà 10.000 view vào xem ấy Thì còn gì nó gọi là top nữa anh em Đấy người ta xem theo cái clip rồi người ta làm giống y hệt cái clip đấy Thì cái clip tôi ra nó chả còn cái ý nghĩa gì nữa Anh em hiểu không? Đấy chính vì thế là cuối cùng là tôi quyết định là tôi chỉ có uh, dành ra cái clip đấy để dành tặng các anh em là hội viên ở kênh Đồng thời là cũng có một vài anh em là không phải hội viên vẫn xem được là bởi vì là thế này Đó là có một cái sự may mắn này cho các anh em có cái tương tác nhiều Đấy, comment nhiều, like nhiều trên kênh thì các anh em đấy nó cũng là hợp tình hợp lý thôi Các anh em yêu quý tôi, anh em tương tác với tôi nhiều thì ừ, cái món quà tôi dành lại cho anh em đấy nó cũng không có gì nó là nó là bất ngờ cả anh em nhá Nó là do anh em đấy các anh em tương tác nhiều anh em ủng hộ tôi nhiều thì anh em được xem clip đấy nó là bình thường nha anh em nhá đấy, còn một vài cái trường hợp mà anh em có tương tác nhiều anh em yêu quý tôi anh em cũng tương tác nhiều anh em like nhiều nhưng anh em không được xem thì anh em cũng phải thông cảm với tôi bởi vì là cái này nó là random đấy là random nha anh em nhá tôi chỉ uh, mở ra giới hạn thôi chứ còn nếu mà public ra để 10.000 người xem làm y hệt nhau thì sẽ không có ai top cả anh em ạ chính vì thế là Tôi giới hạn thôi để các anh em mà xem được clip đấy anh em có thể dễ dàng anh em đạt được cái số điểm cao ở 9k7 nhá anh em nhá 9k7 anh em nào mà là hội viên thì anh em chưa biết thì anh em có thể check lại cái phần hội viên đấy, video dành riêng cho hội viên anh em sẽ có cái video đấy ở trên kênh nhá anh em nhá đấy và trong video đó thì tôi um, sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách làm thế nào để anh em có thể đạt top đạt top của cái ờ, event ấy mà các anh em chỉ mất khoảng 3 tiếng thôi Tức là từ cái lúc mà anh em chưa chơi bất cứ một cái trận đấu nào nhá Chưa có một chút điểm nào ở trong cái event đấy cả và anh em bắt đầu cày từ đầu ấy à, Tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cày như nào cho nhanh nhất Chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ là anh em có thể đạt được top nhá Đấy đạt được top Thế còn top mấy thì tôi cũng không có dám chắc được Tôi không biết Nhưng mà những cái gì mà tôi uh, nghiên cứu ra mà tôi chơi ấy để mà tôi đạt được top ấy Là tôi sẽ uh, Chỉ cho anh em hết nhá Chỉ cho anh em hết Tôi thì cũng chỉ mất 3 tiếng thôi Không phải là là, là tinh tướng đâu Nhưng mà mất 3 tiếng là tôi Cũng đạt được là ở vị trí top 1 đấy Đấy thế là các anh em hội viên mà anh em làm theo thì chắc là anh em cũng nhẹ nhàng anh em vào top 100 thôi Tôi nghĩ là thế nhá Làm theo phụ thuộc vào may mắn của anh em May mắn của anh em nữa Một chút may mắn một chút là kỹ năng xếp bài rồi, thì xin chúc các anh em là xem clip, học được và làm theo được nhá anh em nhá. Để anh em có số điểm cao, kiếm được nhiều hòm. <laughs> Thế thôi, đơn giản thôi. Thế thôi, còn cái trận đấu này là chúng ta quay trở lại trận đấu này thì đầu game cho bài khá giống mà chơi uh, Goblin, chim mèo. Chơi cái gì chơi, chưa biết chơi gì. <laughs> Trông này cần phải lên được hai sao anh em ạ, cần phải lên được hai sao sớm. <laughs> Toàn một sao cái này thì nó sẽ Dần dần nó đuổi đi đấy Có free roll mà lại không luôn được hai sao thì là quá đen rồi Bây giờ ra là con Heaven Bomber lên hai sao là tuyệt vời luôn này Có một có, có hai con đam Con mèo và con Heaven Bomber đam Đấy bây giờ thì mới chỉ có mèo gây đam thôi Thì chưa đủ Gót à Run cái lửa nào Ui Này gót rồi Thế này gót à Ờ, như nào nhờ Phải bán một con đi để mua con cót này Thôi được Đây Khả năng là chơi gót hai con gót ở vua ra một round Hay à Rồi bây giờ vẫn phải giữ Goblin để kiếm Fdron anh em ạ Giữ giữ mech, giữ mech, giữ mech. Ok, vẫn còn mèo, vẫn còn mèo, vẫn ăn được Vẫn còn mèo, vẫn ăn được Hay quá, nhưng mà không có công nghệ ấy. Trời Mấy cái bóng này nó đâu có ra được công nghệ đâu À đây rồi, hay quá Trận này gót đỏ được không? Gót đỏ cũng được Trận này gót đỏ được Cho thêm Goblin vào này Ok Trận này mà gót đỏ thì có có rớt Dark Spirit là chơi được này Bad Omen là chơi được Ờ à. Nhưng mà cái trận này nó lại không có con Calong Không có Calong thì hơi yếu nhá Bởi vì thế này này Không có Calong thì trận này nó sẽ có cái con Con con con um, Ở trong cái bộ Warrior nó hơi mạnh Tôi nhìn thấy ở cái bộ truyền thuyết này Bộ Warrior nó khá là mạnh hai con uh, truyền thuyết ở đây Anh em có thể thấy là có cả chúa quỷ Có cả Secret Lancer Nên là chơi mà không có ca lông để chống lại cái cái, cái đam vật lý ở con kia thì có vẻ hơi căng phải có có có con nó gây đam vật lý để chơi được cái bọn đấy nhưng mà cũng may là trận đấu này nó còn đỡ nó còn có con dark spirit ui rồi đấy rồi thế đúng rồi anh em ạ Tôi cũng đang ngờ ngợ không biết là có lên chơi gót đỏ không thì bài này ra là có vẻ là đúng rồi đấy. Rồi để tính xem là round tiếp theo gặp cái thằng nào. Round 11 gặp thằng nào đây? Round 11 là gặp bá chủ Bá chủ trông leo khèo lắm hai đỏ kẹp với cả Glide hai đỏ kẹp Glide hai con Agli Glide à chơi gì nhỉ không rõ nhưng mà không không không cần áp cấp anh em ạ thế này là ăn được rồi tôi bây giờ là có 8 con mà đang có 8 con bài mà đây rồi chiến thánh lấy chiến thánh trước đi run nhẹ cái Ây à, round này không ra một cái gì luôn Một cái roll với cả một cái uh, uh, refresh lại cửa hàng vào đầu cái round nhưng mà không ra Không lên được hai sao anh em ạ, dã man thật Bây giờ còn Heaven Bomber lên hai sao sớm hoặc là con con con con uh, Zipper, Zipper lên hai sao thôi. Mèo ấy chưa cần lên hai sao. Mèo tầm này giữ hai con mạnh hơn. Thực ra thì cái thằng bá chủ đấy tôi nghĩ là 8 con của tôi là ăn được 8 con có bắp giáp Sau đó cái round sau đánh cẩn thận có thể lên 7 Kẹp hai con Heaven Bomber vào Ui thằng này Thằng up 7 luôn à ui ừ nhờ Up 7 luôn kẹp ba Hunter ba Hunter hai đỏ hai Clyde Ăn nổi không? Ui cắt chuỗi mà Xả tiền cắt chuỗi tôi à Càng đấy Càng đấy Càng đấy Càng đấy Tôi còn bốn con, tôi còn bốn con. Ồ, ăn được không? Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. Hay quá, mày thế nhở? Rồi. Ui rồi Heaven Bomber lên được hai sao này. Được rồi. Tuyệt vời anh em ơi, ổn áp, ổn áp. Ổn đấy. Run cái lửa em nào. Ây giời, không có gì. Không chơi Goblin anh em nhá. Chuyện này chơi gót rồi. Up 7 cho chắc kèo đã này. Giữ chuối này Rồi Lấy đồ cho Heaven Bomber đó. Heaven Bomber kẹp mèo Mèo đứng trên Trận này thì không chơi Goblin được Bởi vì là Anh em thấy đấy là Nó không có con ca lông Không có con ca lông, không có bom, không có máy bay Đấy trận đấu à, mà chơi Goblin được ấy Là nó không không không tôi thì tôi không có gọi là quan trọng lắm về cái con bom đâu con bom và con máy bay tôi không không không, không quan trọng nhưng mà cái con ca lông nó lại rất quan trọng ở trong cái bộ goblin thực ra tôi lại thích cái trận đấu mà không có bom không có máy bay hơn để cho người ta không chơi goblin đấy để cho cho chúng ta có một mình một đường nhưng mà trong những cái trận đấu như này thì tôi nghĩ là không chơi đây này đúng rồi anh em ơi tôi chọn đi gót là quá sáng suốt rồi <laughs> Tuyệt vời anh em ạ à. Thế thôi bây giờ chuyển vào nhờ Chuyển gót vào thôi Chuyển gót vào thôi Chuyển gót vào Ok chưa Đấy như này là, là, là Heaven Bomber sẽ được hưởng gót luôn Rồi Kẹp thai mèo ba con hai sao Quá đẹp Đấy là mà lại thắng lại cũng có công nghệ mech nhá Đánh cái này thắng vẫn có công nghệ mech Hay chưa Ui lại gót được vua này Được đấy nhờ Ờ à, Thế là trận này God of War lên 3 sao hả Được Thôi được rồi Tôi sẽ lui con God of War này Trận này chơi uh, co là con gì God đỏ trận này thì có Dark Spirit Rớt Đều là những con chơi được nhá Ok Trận này có hai con chơi được Nhưng mà nếu mà không chơi 5 tiền thì sao Không chơi 5 tiền thì, thì có con gì nhỉ Chơi nó hay nhỉ Không chơi làm tiền thì co có thể dồn đồ cho cho cho cho God of War không? Cũng chuyển đấy. Ơi giời. Được không anh em? <laughs> được. Cho God of War cũng chiến đấy. God of War này full tăng đúng không? Full đồ tăng xong rồi xong rồi cho nó đập liên tục có đẩy đằng sau liên tục luôn. Chiến thần. Chiến thần chiến tranh, thần chiến tranh, thần chiến tranh. Ok. Trận này thì ôi nhưng mà không không không ổn, không ổn, không ổn, không ổn tôi mới nhận ra là cái trận này có rất nhiều người chơi wario ờ à, thế thì cũng không ổn lắm không ổn lắm bởi vì nếu mà wario thì cái con god of war này là oanh nó không thấm đâu wario chín wario thì giáp nó to con god of war này nó đánh như gãi luôn không ăn thua chắc là không chơi được god of war rồi god of war chỉ làm tanker thôi Bỏ mèo ấy nhở Tầm này bỏ mèo chưa Bỏ này đi này Kẹp hai đỏ vào này Thực ra rau sau là đã có thể 4 4 gót được rồi đấy rau sau là được chơi được 4 gót rồi 4 gót kết hợp với, với 4 đỏ đúng không 4 gót kết hợp với 4 đỏ Thậm chí là 4 gót kết hợp với cả sáu đỏ Thiếu con gì Không đủ rồi Tôi đủ bốn gót kết À Chơi ở level 9 là hai gót kết hợp với cả sáu đỏ Ở level 9 là được rồi đấy Đủ bộ rồi này Nhưng mà bây giờ chơi sáu đỏ thì không có ý nghĩa gì cả anh em ạ sáu đỏ bây giờ thì máu tôi 100% thì nó khác gì bốn đỏ đâu Nó chả khác gì bốn đỏ cả Rồi chơi bốn đỏ đã anh em ạ bốn đỏ kết hợp với cả bốn gót bốn đỏ kết hợp bốn gót Ok bốn đỏ kết hợp với bốn gót ở level 8 Mà anh em nghĩ sao Bây giờ tôi có một cái ý tưởng là Bây giờ trận này tôi chơi thử cái con Heaven Bomber làm co Thì có được không Anh em có thích chơi kiểu này không Nhờ Bây giờ chơi Heaven Bomber làm co thì sao Chúng ta dừng lại ở level 8 Chúng ta roll con Heaven Bomber 3 sao Ok Được không anh em Anh em thấy hợp lý không Thử chơi con này em sức mạnh ở cái con này Nó bắn tên lửa liên tục thì nó có khỏe không Nhá Thử đi Mất gì đâu Làm trận Vừa để giải trí cho anh em Thử sức cái con này luôn Nhở anh em nhở Tôi nghe nói là con này cũng khá là khỏe rồi, thế thì dừng lại ở 8 anh em nhá, dừng lại ở 8 luôn thôi. Roll ở 8 thôi. Ok. Chúng ta dừng lại ở 8 chúng ta roll. Còn nếu mà lên 9 thì uh, nó sẽ khó roll một tiền lắm. Nếu mà xác định là chơi con một tiền này là chúng ta sẽ roll ở 8 thôi nhá anh em nhá. Roll ở 8 thôi. Đấy, con này thì lấy đồ thì nói chung là chắc là tôi nghĩ là lấy những cái món đồ uh, gây đam sát thương uh, kỹ năng đấy rồi những cái món đồ chống chịu nhiều là được và trận này có một cái là nếu mà chơi con con con hay Heaven Bomber này thì có một cái là hơi ngại đấy. Bởi vì nếu mà trận đấu này mà nhiều thằng chơi Warrior này à, lên game là sẽ phải đấu với cả con Secret Lancer. Mà với những cả cái con uh, Secret Lancer thì cái con con con những cái con gây đam mà đam phép ấy, sát thương ma pháp thì nó không không thấm đâu anh em ạ đấy nên là có một cái ngại là như thế nên là chúng ta nếu mà muốn chơi cái con heaven bomber này này là chúng ta sẽ phải kết thúc trận đấu ở rất sớm trước khi đối thủ lên cái con secret lancer lên lên hai sao đấy nhưng mà lại có một cái là như thế này là cái bộ này nó lại không phải là cái bộ đẩy được bộ này nó đẩy rất chậm đặc biệt là cái kiểu là tôi dừng lại ở level 8 tôi roll con này ba sao thì chắc là đẩy nó sẽ không được nhiều đâu anh em ạ đẩy nó sẽ không được nhiều đâu trận này có rất nhiều người là chơi chơi chơi chơi wario Đấy, ui rồi bá chủ sang, ui bá chủ soi à, bá chủ soi. Bá chủ gặp ở round 11 đúng không? Chưa gặp lại đúng không? Vậy là sẽ còn ai đây? Để tôi xem nào, tôi tính nó nào. Round 18. À, vậy là cái thằng Trí Nguyễn nó vừa sang soi chính là cái thằng chưa gặp. Trí Nguyễn và và bá chủ chưa gặp, hai thằng vừa sang soi. Ê, kinh đấy. Định là xin cái chuỗi này của tôi à. Cười, cười, càng đấy. Trời gắt đấy. ăn <laughs> hộ, ăn hộ bạn ơi, ăn hộ bạn ơi. Sát thương ma pháp ở đây Làm gì mà ăn được Trừ khi là đun trúng được vào con Heaven Bomber Nhưng mà Heaven Bomber của tôi là con một tiền Ui giời con này lại không sợ đun đâu Con này nó không hề sợ đun anh em nhá Anh em thấy không Ui giời ui giời nhìn kìa Căng chưa Rồi soi thì cũng không ăn được cơ mà Kể cả là xếp bài counter anh em nhá Làm sao mà ăn được đội hình nó là cái đội hình mà gây đam sát thương phép trong khi bọn warrior thì nó lại cần phải có một con Skelet Lancer đã có đâu đúng không rồi roll nhẹ cái nào ui rồi ôi tôi ra cả Skelet Lancer luôn này đấy không chơi anh em nhá không chơi không chơi không chơi không chơi rồi có nên bỏ cái con uh, con con Skull Hunter vào không nhỉ? Skull Hunter 2 sao vào cho con heo ra nhỉ? Thực ra bây giờ đâu cần heo. Bây giờ đang chuỗi thắng mà có phải là đang eco là mà cho heo vào làm gì đâu. Đúng không? Cho thêm Skull Hunter 2 sao vào đập cho nó khỏe. Rồi. Hay quá. Giữ được chơi round thứ 21 luôn. Hay quá. Được đấy nhờ rồi Thế rồi, cứ dùng tiền để roll thôi Nhưng mà con Heaven Bomber có vẻ chuyện này khá là ít Ơ kìa Ủa Từ từ nhá Không khô máu anh em ạ Không khô máu Lọc lại đã không có máu Ra sau luôn tiếp 50 tiền roll thôi ưu tiên là sẽ ưu tiên bọn đỏ trước để lên hai sao trước Đấy, mấy con như kiểu con God of Light thì nếu mà thiếu slot thì bán đi cũng được Sao đi vô Sao đi vô cũng có thể là, là, là thiếu slot thì bán đi thôi Mấy cái con đấy là những cái con không cần thiết lắm Còn những cái con Heaven Bomber là chúng ta chơi co Heaven Bomber thì chúng ta sẽ phải ưu tiên Cho như cái, những cái slot cho Heaven Bomber hay là cho God of War là những cái con mà gây đam chính rồi tăng cơ phía trước Đá ma pháp tiếp à Ui rồi Đá Spirit à À, không chơi nha anh em nhá, không chơi, không chơi Ui rồi Thế này phải roll tiếp hả Rồi tôi đập trứng như con này nè Đấy Trận này là chơi nên là tôi đập trứng luôn nha anh em nhá Đập trứng cho Heaven Bomber luôn Xác định là chơi Heaven Bomber mà Nên là chúng ta sẽ đập trứng cho Heaven Bomber Kiếm cái huyết trượng là ngon Chưa có huyết trượng anh em ạ Chuyện này vẫn chưa có huyết trượng Ui gặp thằng này ăn được không Trông hơi, hơi, hơi sợ ấy nhỉ Warlock kết hợp với cái gì đấy 4 Warlock kết hợp với cả cái gì đấy? Mết à? Warlock kết hợp với mét à? Chưa hiểu chơi gì anh em ạ. mày quá, vẫn qua được một round nữa. Được, có tiền. Rồi, có tiền để roll. Rồi, giải phóng một cái hàng chờ đây rồi. này Rồi, ok luôn. Ui, quá đẹp luôn anh em ạ. Rồi. Trong lúc roll cái con uh, con con Heaven Bomber chúng ta có thể roll thêm được một con à, hai sao nữa nha anh em nhá. Một con hai sao lên 3 sao. Hai tiền 3 sao nữa thì thì nó, nó sẽ rất ok để cho cái con con con Heaven Bomber này này, late game nó sẽ không sợ cái con Doom. Đấy, nếu mà cái con à, Heaven Bomber lên 3 sao thì cần phải có một cái con 3 sao nữa để tránh Doom. Có thể là God of War hoặc là có thể là là con uh, à, Saudivo cũng rất là ok rồi thằng này yên tâm ăn được vẫn có thể giữ được chuỗi anh em ạ hay quá trở lại nhiều thằng warrior chính ra chơi như này rất ngon nhá đấy sát thương là sát thương ma pháp warrior đẩy sớm thì là không có cửa ăn đấy bọn warrior bây giờ chúng ta cứ đẩy sớm đi chúng ta đẩy cho bọn warrior chết trước khi ra là con lancer được chưa quá wow, ok rồi đấy rồi ok Ui rồi được quá nhờ Rồi cứ từ từ 50 tiền thôi anh em ạ Sắp được rồi đấy, sắp được rồi đấy hai con nữa hai con nữa là chúng ta có thể tự tin là up lên 9 rồi Ui giời, tuyệt vời <laughs> Được Trận này là sẽ chúng ta sẽ thử nghiệm một phát xem là Heaven Bomber Ui chết, chết, chết rồi, đứng vào đúng vị trí con ốc <laughs> Mẹ cày đấy nhở Không để ý thằng này Tôi chết rồi, Heaven Bomber vào bay vào đúng vị trí con ốc mất chuối luôn ui giới chán thế vừa mới gáy được một tí mà đâu làm gì đã kịp gáy khổ mới chỉ gọi là bảo là yên tâm thôi chứ làm gì đâu ui giới chán thế nhở lại còn bị đẩy 14 máu nữa chứ trời ạ à. một thêm một vòng mưa nữa ui Chết rồi, hàng chờ nó bị đầy rồi anh em ơi Rôn tiếp không nhỉ Rôn tiếp đi Ui không được rồi Như này thì không được Thôi thôi thôi, thôi. không khô máu anh em nhá Không khô máu Tiêu chí ban đầu là không khô máu Như ban đầu tôi đã nói rồi Tôi chỉ ưu tiên cho God of War và con ờ, con con Heaven Bomber thôi anh em ạ Chính vì thế là tôi không phong máu đâu Không khô máu đâu Chuyện này có có quick À chuyện này có Witcher Nhưng mà đi rồi này Ui rồi Eco chơi Witcher Ăn được không Ui vẫn ăn được à Vãi đài tôi cứ tưởng là tôi đẩy nó đi Một máu ạ Nhưng mà một máu như này thì, thì có ra 7 thì cũng chết thôi Một máu này không ăn thua Rồi Thôi từ từ đã từ từ đã Còn một con nữa thôi Cuối cùng là cái thằng bá chủ kia lại lại vẫn sống, vẫn dậy được đến, đến vị trí top 6 kìa. Ờ. Được đấy nhờ. Exit Witcher nhưng mà chưa gặp cái bộ uh, ờ, Greater là đi, tôi đoán là như thế. Gặp Greater là đi thôi anh em ạ. Làm gì có cái cửa ăn được Greater ở giai đoạn này. Phải lên 10 kẹp được vào con 72 cơ mới mới có cửa. Thôi thằng ấy xác định đi rồi. Chơi đến thì đi là chắc rồi. Máu còn một máu nói chung là một cái bộ mạnh như cái bộ uh, uh, Exit thì sao lại phải eco sâu như thế nhở cái bộ mà chơi bằng con hunter vào đầu game thì sao lại phải eco như thế nhở ờ lạ thật thực ra có những cái lap là chơi eco thì nó khỏe nhưng mà cũng có những cái lap là nó khỏe từ đầu thì cần gì phải eco đây nó gọi là đam mê rồi anh em ạ <laughs> đam mê đam mê sông hồ đồ này không ngon chán nhở đồ chán hết. Thiếu tăng quá Thiếu tăng quá Ui rồi Đây rồi Cuối cùng thì mày cũng lên được 3 sao Đây rồi anh em ơi Bây giờ chúng ta có thể lên được 9 rồi đây Rồi mà cứ không phải vội Cứ từ từ từ tốn thôi anh em Từ tốn thôi Đấy bọn nó lên 10 đấy kìa <laughs> Bọn nó lên 10 đấy kìa Chúng ta bây giờ vẫn đang ở 8 Để roll cái con này Nhưng mà mày quá Cuối cùng nó cũng ra anh em ạ Nhưng mà thôi tôi sẽ Đánh từ tốn lên level 9 cũng được anh em ạ Máu còn nhiều mà 79 máu đánh từ tốn thôi Không có gì phải vội cả Bộ này thì nó cũng giữ máu tốt Kẹp hai con eco vào là được rồi Mà bây giờ lên được 3 sao Thì tôi nghĩ là cũng sẽ không dễ để thua đâu Gặp ngay thằng level 10 Vai cứt Đã kẹp Merin vào rồi Ui rồi bị đùm kìa <laughs> Cay thật đấy Đấy tôi biết mà Tôi biết là thế nào cũng sẽ bị đùm. Chính vì cái lý do đấy mà tôi phải roll thêm một con 3 sao đấy anh em Đấy là cái lý do tại sao mà tôi lại phải roll thêm cái con God of War lên 3 sao Sợ thật sự Đấy, bá chủ đi rồi kìa, anh em thấy không? Anh em thấy tôi nói đúng không? Gặp cái thằng ờ, thằng thằng, thằng chơi Gladiator là đi ngay Anh em ạ Làm gì có cái cửa Rồi cứ áp dần lên 9 rồi kẹp 6 đỏ vào Lúc đấy đốt máu dần dần xuống là vừa Rồi bây giờ còn Greater 9m à Có 9m nữa à Rồi lên 9 luôn Gặp 9m hơi sợ Rồi như này ổn nha anh em nhá Thế này là máu sẽ giữ được Đây Warrior này Chuyện này Ui thằng này còn lên được cái con Aquaman lên 3 sao à Sợ thật luôn Aquaman lên 3 sao ở level 9 vẫn còn 41 ờ, tiền Thế thì cũng càng đấy Cũng càng đấy, cũng càng đấy Ơ sao cảm giác yếu thế nhở Ui ơi cảm giác không ăn thua anh em ạ à. Mặc dù là đang đánh ở level 9 rồi đấy Có 6 đỏ rồi đấy nhưng mà sao vẫn không ăn thua vậy Sao trông cảm giác yếu ấy nhở <laughs> Có phải không Có phải là nó đang yếu không anh em Trông cảm giác yếu thế nhở Yếu là tại vì lý do là tại làm sao Tôi nghĩ là yếu là bởi vì là Cái con này nó đang chưa có cái huyết trượng đấy anh em ạ Cần phải có cái huyết trượng Đấy mà chuyện này không thấy có cái cái cái, cái gậy xét À không có cái gậy phép thuật trượng phép Cái trượng phép quan trọng lắm Trong một trận đấu thì nếu mà chơi gót là phải có hai cái một cái là ghép cái chiến thánh với một cái là ghép cái cái ít nhất là cái cái huyết trượng nếu không thì là toang toang đấy anh em ạ ít nhất là hai cái mà càng nhiều càng tốt Ôi, cặp thằng này vẫn thua chắc luôn này cặp thằng này mà nó đu mà con Heaven Bomber thì nó thua Và nếu mà nó không đu mà con Heaven Bomber Thì là vẫn không thua Ờ, con đu mà bị tôi đu Ờ, được không? Được quá nhở Thế liệu có ăn được không? Ui, vẫn không ăn được đâu trông còn đuối quá không có đam anh em ạ thiếu đam thiếu đam thiếu đam thiếu đam thiếu đam bọn này nó kẹp Merlin vào ui nhưng mà bây giờ tôi nghĩ cái cái viễn cảnh à, tương lai ấy là bọn nó có cả cái con Skelet Lancer xong rồi nó lại còn kẹp cả cả cả cả cả Marine vào thì tôi đánh cái kiểu gì đấy nhỉ? Hay à? Ăn nổi không? Lên 10. Tức là như này là mắc binh rồi nhá. Thực ra thì vẫn chưa mắc binh Mắc binh thì nó ra cái con Omen thì là mắc binh Đấy nếu mà chúng ta có thêm con Bet Omen chúng ta thay cho cái con Skull Hunter thì nó mới là mạnh nhất ở trong cái bộ sáu đỏ Và kẹp cái con Heaven Bomber nó làm con co Rồi Máu còn nhiều Anh em ạ Nói chung là bây giờ tầm này thì tôi nghĩ là vẫn giữ máu được hai thằng Warrior sẽ có một thằng chết trước Thằng <clears throat> này còn chưa kẹp Merin vào mà nó vẫn ăn tôi này anh em này Cay thật Blink ở chỗ khác đi Đừng đứng đấy nữa Tôi chết rồi Mất ít máu nhá Nói chung là gặp thằng này Ơ ăn được không Ăn được không Vớ vẩn ăn được này Ăn được không nhở Ăn được ăn được ăn được Hay quá Hay quá Được Đó Đỡ mất máu anh em ạ Dã man Anh em thấy thế nào <laughs> Anh em thấy thế nào Anh em thử comment cho tôi thế nào Chứ tôi thấy có vẻ hơi đuối rồi đấy Trông gặp Warrior này nó chưa có Secret Lancer đâu Chưa có Secret Lancer Chưa kẹp vào vào bộ Glacier Mà nó đấm tôi như con luôn Chưa hiểu Liệu rằng là chúng ta có thể chơi được cái cái ván đấu mà cái con Heaven Bomber làm co không <laughs> Trông hơi đuối đấy À đuổi thật sự Bây giờ round này ra là cái huyết trượng thì ngon này Rồi bây giờ tôi chỉ hy vọng ra là cái huyết trượng Để tăng cái đam của con này lên Đam nó đang thiếu đam quá anh em ạ Mặc dù là nhìn cái bảng đam thì nó cũng 9.000 đam đấy Cũng 9.000 đam nhưng mà 9.000 đam ở đây nó gây ra một cách rất là chậm Lại đá ma pháp ạ à. Nhau lắm Lấy cái đồ gì đấy? Cấm đánh à? Cấm đánh hay là mảnh linh hồn ghép hút máu nhở? Rồi, chốt cái cấm đánh anh em ạ. Cấm đánh để cấm đánh con Doom. Cấm đánh con Doom không cho nó Doom sớm. Đấy, nếu mà nó Doom vào cái con Heaven Bomber này thì đúng toang luôn anh em ạ. Đội này đâu có đam đâu, bộ này không có đam. Ghép cái ngọc giảm hồi chiêu. Ok. Cho nó gọi đệ liên tục Trời con ờ, heo là gọi đệ Đập trứng luôn cho heo Nhé yeah. Trứng này cũng có dùng làm gì đâu Đập trứng luôn cho heo luôn Ok <clears throat> Rồi Tích tiền một chút ờ, Nhiều nhiều tiền cái roll con uh, Con con, con uh, God of War lên 3 sao anh em ạ Ờ được đấy chứ Được đấy chứ Ờ Được đấy chứ Ăn được rồi này nhưng cái thằng này là cái thằng yếu cái thằng này nó không không không kẹp ấy không không không kẹp marine thằng kia mới sợ cơ anh em ạ thằng này lên 10 mà nó đéo kẹp marine vào nhở lạ thật ở level 10 kẹp marine vào chứ Round sau rồi chúng ta sẽ gặp cái thằng Trung Quốc Nó sẽ có cái con ờ, kẹp Marine vào Round sau là sẽ bị đẩy nhiều đấy Nhưng mà hy vọng là Nó sẽ đun vào cái con uh, Con con uh, Storm Saman là ngon nhất Đừng có đun vào con heo Đừng có đun vào con Heaven Bomber Là chúng ta có thể cân được đấy Bây giờ đang chỉ nguyên chết sớm Vứt cho tôi cái trượng phép Để tôi ghép cái huyết trượng là xong Là ổn anh em ạ Rồi Ui thằng này nó bỏ Marine ra rồi À thằng này nó nó nó, nó kẹp Kira rồi anh em ạ, à. kẹp Kira. Kẹp Kira. Rồi, ok, thế thì mất ít máu thôi. Không, Kira này thì không sợ anh em ơi. Kẹp Kira thì không sợ. Kẹp Kira thì ngon quá, hay quá. ú rồi, ú rồi, ú rồi. Được chưa bạn ơi? Ồ, ok, ok. Không có đam giết con này. Ơ, giết được không? Giết được không? Giết được không? Ui, một phát nữa, một phát nữa. Ui, đéo giết được con này rồi. Không được rồi anh em ơi. Ui giời ơi. Con này nó một sao mà nó trâu thế nhở Thật là như thế luôn. <laughs> không ăn được rồi. Thế này là biết rồi anh em ạ. Những cái trận đấu mà có Skelet Lancer để chơi đam ma pháp thế này là không ổn. Sát thương ma pháp đến từ vị trí của Heaven Bomber Không hề gây đam Mất máu được cái con Second Có mất máu đâu Anh em thấy không Nó còn một chấm máu không thể giết lùa lổi luôn Lúc đấy những cái, cái cái lúc mà cái số máu của con nó giảm xuống ấy Nó giảm xuống nó còn khoảng trăm máu thôi thì đồng nghĩa việc là sát thương Giảm sát thương ma pháp là lên tới 100% Anh em ạ à, Lên tới 100% giảm sát thương ma pháp Tức là bắn vào nó không mất máu thế làm sao mà giết được à vậy là tôi sẽ tiến những thằng này đi trước thằng này thì nó không kẹp merin vào à cho khỉ và dồn đồ cho khỉ khỉ không ăn thua khỉ thì chết rồi chết chắc rồi ok không ăn thua bạn ơi hay quá ui rồi cũng ghê chứ cũng gần 10.000 đam chứ anh em ít gì đâu gây 10.000 đam chứ ui gần chết Ơ Bên kia tôi ăn được thằng Trung Quốc kìa <laughs> Ô lạ nhờ Bên kia tôi lại ăn được thằng Trung Quốc mới lạ chứ Không hiểu gì Nó thế nào nhở <laughs> Vô lý thật tức, tức là vẫn ăn được Tức là vẫn thắng được cái thằng kia anh em ạ à. Ôi giời Thế là phải có một cái lý do đấy nhá Tức là tôi vẫn có thể đấm được cái thằng kia Mặc dù là có Secret Answer ừ, Câu trả lời là, là chắc là bởi vì là nó chưa kẹp Marine vào đấy nhưng mà tôi vẫn ăn được đấy Vẫn có đam, vẫn đủ đam để ăn Nhưng mà kẹp Marine vào thì cộng thêm 30% kháng phép nữa Thì chắc là thôi chịu luôn Chịu chết luôn Căn bản ở trong cái trận đấu này ấy, Đồ của tôi nó khẻo quá anh em ạ Không có huyết trượng, không có chén thánh Đấy, nó khèo đến cái mức độ như thế thì thì nó vẫn chưa phải là mạnh nhất ở trong bộ này được. Tức là nếu mà nói về đồ thì nó vẫn chưa phải mạnh nhất để ăn ở thằng này. Đấy nếu mà bảo là cái đồ mạnh nhất để ăn được thằng này cơ để đánh theo kiểu là mày có đồ tạo có đồ thì trận này không nha anh em nhá trận này là nó có đồ của tôi không có đồ đấy tôi không có đồ đấy, có cái gì không có gì không đấy có phải trượng ma pháp không ui rồi có trượng ma pháp đây rồi anh em ơi có trượng ma pháp hay quá được đấy được đấy rồi đây còn có thêm cái bờ linh à Ghép Blink hay ghép, ờ, ghép RO nhỉ RO làm gì đâu RO không làm gì cả Ô, Trận đấu này có cân RO đâu mà Trận này ghép ghép Blink thôi Bởi vì là cái con này nó bắn trưởng liên tục Chứ nó đâu có mất cái cooldown gì đâu Mà RO làm cái gì Đúng không anh em Trận này tôi nghĩ là là là là, là... Nếu mà ghép thì ghép cái Blink Nhưng mà tôi sẽ đợi sau cái đao quái này rồi tính anh em ạ Sau đao quái rồi tính Chưa biết Cứ từ tốn thôi, cái gì phải vội Rồi Có huyết trượng là nó khác đấy Tăng bây giờ tạm thời là tăng thêm uh, Gọi là một 50% đúng không à, Nếu mà ở level 2 sẽ là 100% Rồi ra này có cái gì đây Búa xét này Ui giời đồ chán thế nhở hút máu được không được không ghép được cái huyết trượng hai và cũng không có có cái, cái chén thánh trời ạ trận này thế là mệt rồi thôi ghép cái ro anh em ạ không ăn được anh em ạ nhìn đồ biết thua nhìn đồ biết thua chúa quỷ hai <laughs> mẹ chúa quỷ hai kẹp cả doom tức là sẵn sàng là chơi doom kẹp chúa quỷ hai phế demon để có doom để doom được vào cái con cỏ tôi luôn đấy chơi gọi là cực kỳ là cẩn thận luôn đến với vị trí của thanh niên trung quốc mẹ nó cẩn thận đến cái mức độ như thế cơ mà ây à bắn lực phết Ôi rồi ơi, ăn được à, vai, vai cất thật, ăn được anh em ơi Ăn được Ui <laughs> trời ơi Thế là vẫn ăn được Được đấy Được đấy Vẫn có cơ hội Vẫn có cơ hội Vẫn có cơ hội Vẫn có cơ hội Được Rồi Nhưng mà tôi sẽ ghép cái RO để tôi chuẩn bị cho một cái tương lai là chưa lết Anh em ạ Đấy rồi God of War lên được 3 sao Ok Thế là tôi vẫn ăn được à được quá nhờ Rau này ăn được không Ui con Tinker nó bị bớ vào kìa Bớ Linh xuống đi Đéo bờ Linh được Trận thắng trận thua anh em ạ Round thẳng round thua Đéo ra gì luôn Chơi như này thì Nếu mà tay lạn là sẽ bị thua luôn đấy Tí nữa máu nó sẽ về thấp Chúng ta lọt một round rồi chúng ta thua luôn Làm nào để ăn được nó nhỉ Thằng nó chơi cẩn thận quá anh em ơi quá trói được con ờ, Lancer rồi Ui rồi ui Lại ăn được rồi Nó lại bị đẩy nó bảy máu Được đấy đẩy nó nhiều phết đấy nhở Ui căng quá anh em ơi Rao thắng rao thua giành giật nhau từng máu một Hai cái đội hình <laughs> phê Phê phết đấy anh em ạ này, này thì các chiến binh chiến binh cũng chỉ cầm ờ, coi như là giáp với cả rào mát thôi tôi đây là tôi cầm tê lửa tomahawk tôi bắn cơ mà rồi ôi các chiến binh ờ, lấy kiếm lấy giáo mát và đấm với cả tên lửa đánh với cả tên lửa thì anh em biết là thế nào đấy <laughs> nào xem ăn được không nào đổi vị trí của con secret lancer bắn lực phết Ôi trời ơi, ăn được đấy Ôi, tức là vẫn ăn được anh em ạ Ăn được Trận này có chơi rớt không? Trận này thực ra Không chơi rớt Không chơi rớt anh em ạ Chơi rớt làm gì đâu Trận này nhá Cái con uh, God of War lên 3 sao rồi Thì chơi làm tăng cơ về trên Còn cái con uh, Con con con God of Light thì nó không chế Anh em thấy mấy quả cứu tôi mà Anh em thấy ổn không? Nó chói Nó chói được Second Lancer là quá ổn luôn Thế nên là rớt bây giờ vào chả nhẽ lại bán con gót of War đi à Không Không chơi rớt anh em nhá Trận này là, là Heaven Bomber gánh được Anh em à, anh em thấy không Xe Kelet Lancer 2 sao hai sao full đồ rồi Dồn cho xe Kelet Lancer Đấy Mà bị cái tên lửa Tomahawk của cái con Con con con uh, Heaven Bomber nó bắn cho Úi dồi ôi Thế thì nó lại Ơ lấy cái gì lấy cái gì Chén thánh hay là là hút trượng Chén thánh, chén thánh, chén thánh Tăng khả năng sống sót anh em ạ Chén thánh, chén thánh Huyết trượng tôi nghĩ là thế là đủ rồi Rồi, búa xét luôn này hai tia luôn này Toàn đồ cho con con cá lông anh em ạ Nhưng mà chuyện này không có cá lông Rồn nhá có cái gì luôn Từ lấy giờ rồn Rớt thì không chơi anh em nhá Tôi cần cái con khác Rồi xem nào Ăn nổi không Ăn nổi không Lên Ui rồi ui nó solo anh em ạ ở dồn hết đồ cho xe Glenn Lancer khỏe quá Tại sao vừa lấy vẫn ăn được bây giờ không ăn được nhở À bởi vì nó có thêm đồ Hay quá đát đây rồi anh em ơi Tôi tìm mãi ra con đát này Nhưng mà đát một có ăn được không nhở Vãi đái thật Ui bây giờ chỉ còn 8 máu rồi Bây giờ lọt một round chắc là chưa đi đâu nhở Cho đát vào thay vào không Không không từ từ đã từ từ đã từ từ đã Đát một Đát một này đang hơi lo Đang hơi lo Không biết là đát một liệu có cửa không Thằng này nó đã phải bỏ cái con con con uh, Kira nó thay bằng Merin rồi, thảo nào mà nó kháng phép kinh thế. Mẹ nó cho cái con uh, con Medusa vào. Siren tăng kháng phép khó thật. Ui giời không có cửa ăn rồi còn hai máu thôi bột ba lọt rao này là đi thôi Tạm biệt Heaven Bomber đã làm tốt cái nhiệm vụ của nó rồi anh em ạ Đến đây thôi Không thể hơn nữa rồi Tôi đã cố gắng hết sức Rồi roll lốt còn đắt hai nào Thêm một con đắt nữa Đắt Không có rồi Thôi đập trứng luôn <laughs> Rao cuối rồi anh em ạ Mẹ, Rao này có khi đi luôn ấy Tất nhiên là tôi vẫn còn hai cục máu tôi cắn Đao này lọt thì cũng chưa đi được đâu Nhưng mà tôi nghĩ là thôi Chuột luôn quả trứng Đát cố lên nhé đừng làm anh thất vọng nhá Toàn bộ hy vọng và niềm tin chiến thắng đặt vào mày đấy Đát ơi Ui ui Chồng con Đát nó đốt kìa Đốt được không Được không được không được không được <laughs> không được luôn này Ui rồi ôi bốn máu Đi không Ui rồi ôi Hay quá Vai Con đát một nó ăn được cái bộ 9 warrior mắc binh ạ Chúa quỷ Rồi có cả secret lancer vẫn ăn được Chứng tỏ con đát này Nói chung là cái bộ warrior này nó sợ con đát thật đấy Đấy, mặc dù là tôi đã rất cẩn thận là tôi ghép cái cái RO để late game mà tôi chuyển cho con đát rồi Đấy mà tôi cứ ngỡ là cái con đắt 2 sao là mình có thể ăn được cơ Mà không thể ngờ được, không thể ngờ là con đắt 1 ạ Đắt 1 ăn được luôn ạ Một con Skelet Lancer full đồ Dã man Đúng là một con counter cả đội hình Sợ thật Warrior muôn đời sợ Dark Spirit Công nhận Rồi cảm ơn anh em đã xem và đã like clip này anh em có thể đăng ký kênh để xem thêm các cái clip khác trên kênh nha anh em nhá Và nếu mà anh em còn thời gian anh